Xin chào anh em à, Với anh em đam mê về công nghệ chơi bài lá bịp Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm áo đổi bài Cái áo đổi bài này thì nó hỗ trợ anh em chơi liêng, chơi ba cây hoặc là chơi bài cào Một cách à, thuận tiện nhất à, giúp anh em có thể có những cơ hội chiến thắng cao hơn trong cuộc chơi thì đi chơi anh em không cần phải cầm bài theo nữa cái sản phẩm này sử dụng hoàn toàn vải xanh chín và anh em sử dụng với tôi bức cục pin tiểu để lắp vào cái máy bên trong áo sau đó anh em dùng khi anh em lắp bốn cục pin tiểu này tôi đảm bảo anh em đánh liên tục được 20 tiếng đồng hồ không hết pin còn à, cách chơi thì nó đơn giản thôi anh em à, vào sân chơi anh em sẽ hao ra bài Đấy ví dụ chúng ta lên ván bài điểm số nó một tịt này chơi ba cây nhá một tịt này anh em à, bỏ bài Đấy. bỏ bài thì anh em theo tôi chọn cây bé này để lúc chúng ta sẽ đuổi ván sau nó sẽ dễ dàng hơn anh em chỉ cần động tác quẹt tay qua anh em đã hào thành công và anh em bỏ hai lá bài này úp bài nọc sau khi úp bài nọc xong xong anh em tiếp tục đến bài sau Đấy chúng ta lên bài như này 6 2 5 hiện tại có 3 điểm bài rất may chúng ta vừa hao cái hai được được cái 5 sang cái hai để có 10 điểm bài đó chúng ta quẹt tay qua này anh em bị thành công Đấy. từ hạ 3 điểm thành 10 điểm rất là nhanh luôn và tiếp tục bán sau nữa chúng ta thấy à, bán này ta có 8 điểm bài điểm số cao rồi ta sẽ không đổi bài nữa ta phải so sánh cái cây trong người mình là cây gì nó hợp lá bài ta đổi không hợp ta lại thôi hai ba bốn chín điểm bài nhưng anh em muốn 10 nhân đôi anh em thể đổi cây 4 à, sang cây 5 để có 10 điểm bài từ 9 điểm thành 10 điểm ta có 10 nhân đôi tiếp tục con sau đây đang có hai điểm bài điểm số rất thấp ta phải đổi cái 8 sang cái 4 để có 8 điểm bài từ hai điểm đến 8 điểm cơ hội chiến thắng rất cao có nhiều anh em bảo là dùng áo đổi bài khó chơi tôi đảm bảo với em rằng này mỗi sân chơi chúng ta nên áp dụng một công nghệ khác nhau có sân chơi anh em dùng kính áp tròng có sân chơi anh em dùng máy đánh bài Đấy. nhưng có những sân chơi anh em nên dùng đủ đổi bài Đấy, những sân chơi mà anh em không đưa bài vào được hoặc là những lúc mà anh em à, đi liên hoan hoặc là đám xá anh em rượu chè Đấy. thì những lúc đấy anh em nên dùng công áo đổi bài vì thứ nhất là anh em không phải phụ thuộc bài lá không phải mang bài vào theo thứ hai lúc đấy nhuộm mạng anh em đuổi rất dễ dàng chúng ta không nên áp dụng một công nghệ vào các cuộc chơi chúng ta thay đổi công nghệ đó chúng ta cảm thấy sân chơi nào phù hợp công nghệ nào chúng ta dùng công nghệ đó đây bốn điểm bài đó. một tắc nhẹ nhàng thôi vượt tay qua này đã có 8 điểm bài rất là nhanh ví dụ là anh em à, cuối năm này bắt đầu liên hoan hoặc là đám xá đám nó cái rất nhiều anh em à, mặc cái áo này thì bình thường thứ nhất là rất đẹp rồi nó có đầy đủ cái kiểu dáng đầy đủ size cho mọi người mặc cái chơi bình thường rất đẹp Đó. khi mà mình tổ chức những cuộc chơi gọi là bộc phát không chủ động chúng ta có thể có công nghệ đó để chơi luôn áo thì bảo hành cho anh em một năm kể từ khi nhận hàng anh em nào có nhu cầu về cái sản phẩm áo đổi bài này thì tôi có số điện thoại trên hình chúng tôi có cửa hàng bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em được phép thử hàng được phép kiểm tra hàng trước khi nhận hàng xin chào anh em